Bên cạnh tình hình dịch bệnh thảm họa, kể từ cuối năm 2022, các cuộc biểu tình đã nổ ra tại Trung Quốc đại lục, từ phong trào giấy trắng cho đến phong trào pháo hoa. Gần đây nhất, sự phẫn nộ trong lòng xã hội đã kích hoạt làn sóng biểu tình lớn do nhân viên công ty dược phẩm Trùng Khánh đứng lên sau khi bị sa thải đột ngột. Những biến động xã hội tại Trung Quốc thời gian gần đây dường như cho thấy rằng nhà cầm quyền ngày càng phải chấp nhận cảnh cúi đầu trước áp lực của người dân. Phải chăng nguồn lực chấn áp của họ đã đến lúc bị cạn kiệt Đồng nghĩa bộ máy chính trị toàn trị này đã đi đến điểm giới hạn. Đầu tiên, cách mạng giấy trắng buộc lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình phải bỏ chính sách Zero Covid, sau đó bất ngờ bỏ hoàn toàn phong tỏa xã hội, kéo theo thảm cảnh lây lan virus, rồi dẫn đến cách mạng pháo hoa. Lâu nay, nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt mình ở tư thế bề trên của nhân dân. Chính quyền nói gì thì dân phải làm theo, ai không chấp nhận sẽ dùng bàn tay sắt của chế độ độc tài trấn áp. Bây giờ, thế sự đã xoay vần, người dân căm ghét chính quyền đến mức nhà cầm quyền phải chuyển hướng hòa dịu và dùng lời lẽ khéo léo để lấy lòng nhân dân. Nhưng người dân cũng không dễ bị dụ dỗ xoa dịu, vẫn không ngừng lên án khinh bỉ. Đột ngột sa thải nhân viên, kích khởi làn sóng biểu tình lớn. Kính thưa quý vị, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đột ngột từ bỏ chính sách Zero Covid và thả nổi các vấn đề liên quan đến y tế cộng đồng, các công ty xét nghiệm axit nucleic đang phát đạt bỗng nhiên phải chịu sự thất bại nặng nề. Cuối tuần trước, nhà máy dược phẩm Trung Nguyên Hối Cát chuyên sản xuất bộ xét nghiệm axit nucleic tại Trùng Khánh đã sa thải công nhân với số lượng lớn khoảng 8.000 người. Điều này đã dẫn đến các cuộc biểu tình trên quy mô lớn của các nhân viên và sự trấn áp của cảnh sát đặc biệt chống bạo động cũng bị đẩy lùi. Sáng ngày 7 tháng 1 theo giờ Bắc Kinh, Trung Quốc trên các trang mạng đưa tin rằng nhà máy dược phẩm Trung Nguyên Hối Cát ở quận Đại Độ Khẩu, Trùng Khánh đã nổ ra một cuộc biểu tình quy mô lớn. Nhiều video lan truyền trên Internet cho thấy một số lượng lớn công nhân đã tụ tập để phản đối. Đánh giá từ các hình ảnh, có ít nhất hàng ngàn người tham gia vào cuộc biểu tình. Các video cho thấy các công nhân giận dữ đập ném bàn ghế và nguyên liệu thô trong nhà xưởng. Có nơi, đầy trên mặt đất toàn là những thứ màu trắng chất thành đống, được cho là bộ xét nghiệm nhanh. Các công nhân còn cầm tấm bảng có ghi chữ, trả tiền, tập trung tại khu vực nhà máy để cùng nhau phản đối. Các video sau đó cho thấy các cuộc biểu tình dường như kéo dài cho đến buổi tối. Rất đông cảnh sát đặc biệt đã đến hiện trường và xếp hàng để chấn an những người biểu tình, nhưng lại bị các nhân viên biểu tình đang tức giận đẩy lùi. Trong một số video, một nhóm nhỏ cảnh sát đặc biệt chống bạo động đang bối rối bỏ chạy. Theo sau là các công nhân đang đuổi theo họ và đồng thời ném các mảnh vỡ, cảnh tượng giống như các cuộc biểu tình trước đó của công nhân công ty Foxconn ở Trịnh Châu. Các video có liên quan đã lan truyền trên các trang mạng xã hội Trung Quốc đại lục nhưng vẫn bị chặn. Trong thời gian xảy ra dịch bệnh, nhà máy Trung Nguyên Hồi Cát Trùng Khánh đã tham gia vào lĩnh vực sản xuất bộ xét nghiệm axit nucleic và xét nghiệm kháng nguyên. Vào tháng 12 năm 2022, Đảng Cộng sản Trung Quốc đột ngột nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Giá cổ phiếu của các tổ chức y tế liên quan cũng giảm mạnh. Sa thải là giọt nước tràn ly, một công nhân của nhà máy dược phẩm Trung Nguyên Hồi Cát Trùng Khánh đã nói với Seaport Time vào ngày 7 tháng 1 rằng nhà máy dược phẩm này từng sản xuất bộ xét nghiệm axit nucleic, nhưng vào tối ngày 6 tháng 1, nhà máy dược phẩm này đã đột ngột sa thải 8.000 công nhân mà không có bất kỳ sự thông báo trước nào. Hiện nhà máy này có tổng cộng gần 10.000 công nhân. Người công nhân này cũng tiết lộ rằng những người bị nhà máy dược phẩm sa thải đều là công nhân thời vụ. Các công nhân suy đoán rằng có thể nhà máy dược phẩm này đã mất một số lượng lớn đơn đặt hàng vì một lý do nào đó. Vào tối ngày mùng 6, các chủ quản của phân xưởng đã gọi công nhân vào để nói chuyện và thông báo các công nhân cần phải rời khỏi nhà máy hoặc là phải chọn cái gọi là nghỉ lễ và trở lại làm việc sau dịp Tết Nguyên đán. Khi đi làm lại sẽ bị giảm lương, cũng không được trợ cấp gì thêm, thậm chí thời gian khôi phục sản xuất cũng chưa được xác định. Khi nào đi làm thì sẽ được thông báo riêng. Điều kiện sống của công nhân trong nhà máy cũng không tốt, thậm chí nhiều người còn phải ngủ trên sàn nhà trong xưởng. Trong thời gian phong tỏa kiểm soát dịch bệnh để duy trì sản xuất, nhà máy dược phẩm này đã che giấu tình trạng nhiễm bệnh của các công nhân. Sau khi mở cửa phòng dịch, họ đã trá hình, buộc những công nhân nhiễm bệnh không thể đi làm phải từ chức. Vì vậy, các công nhân đã cảm thấy vô cùng bất bình. Ngoài ra, nhiều công nhân ban đầu dự định tận dụng chế độ đãi ngộ tốt của nhà máy để kiếm thêm tiền bằng cách đi làm trước Tết, thậm chí còn lên kế hoạch tiếp tục làm thêm giờ trong dịp Tết Nguyên đán. Nhưng giờ đây, họ đột ngột bị sa thải, các khoản trợ cấp và phần thưởng mà nhà máy dược phẩm đã hứa không còn được thực hiện. Do đó, các công nhân đã rất tức giận vì những điều này. Đêm đó, các công nhân muốn nói chuyện với ban lãnh đạo nhà máy nhưng họ không có mặt. Giám đốc xưởng đã dùng thái độ cứng rắn để trấn áp họ các công nhân cảm thấy họ bị đối xử bất công và bắt đầu đập phá đồ đạc trong giận dữ. Sáng ngày 7, công nhân cả ca ngày và ca đêm kéo đến khu vực nhà máy và bắt đầu biểu tình và khẩu hiệu duy nhất của họ hô vang là trả lương. Người công nhân này đã tiết lộ thêm tại hiện trường có ít nhất 4.000 đến 5.000 người tham gia cuộc biểu tình. Có một số cảnh sát được cử đến để trấn áp đám đông, nhưng số lượng cảnh sát quá ít nên hoàn toàn không thể trấn áp được. Đừng tạo thêm phiền phức. Theo công nhân của nhà máy, việc sa thải đã được giải quyết một cách chiếu lệ khiến công nhân vô cùng tức giận. Không có vị quản lý nào xuất hiện hoặc giải thích cho chúng tôi chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có một người từ công ty tuyển dụng đến và dùng loa phóng thanh quát hết chúng tôi và yêu cầu chúng tôi rời đi. Ông ấy nói, kêu các người rời đi thì các người hãy đi đi, đừng tạo thêm phiền phức. Theo người này, cảnh sát chống bạo động và người đứng đầu chính quyền quận Đại Độ Khẩu cũng đã có mặt trong các cuộc biểu tình vào hôm mùng 7 tháng 1. Cuối cùng, nhà máy này đã đưa ra một phương án, tiền lương của tháng 12 năm ngoái phải được trả đầy đủ vào tối ngày 7 tháng 1 và tiền lương của tháng 1 sẽ được trả vào ngày 8. Ngoài ra, những người bị sa thải sẽ nhận được số tiền trợ cấp thôi việc là 1.000 nhân dân tệ, những người chọn ở lại sẽ được trợ cấp 1.000 nhân dân tệ. Người công nhân này cũng nói rằng chính khu vực nhà máy nổ ra cuộc biểu tình đã đưa ra phương án này, còn ở các khu vực nhà máy khác thì không ai biết có ai đứng ra chịu trách nhiệm giải quyết hay không. Sau đó, một bức ảnh chụp màn hình điện thoại được đăng tải trên Internet cho thấy, sau khi nhà máy đưa ra giải pháp trong nhóm chat làm việc, họ đã bị các công nhân biểu tình mắng mỏ và các thành viên trong nhóm chat này sau đó đã bị chặn gửi tin nhắn. Các nạn nhân tuyệt vọng của vụ lừa đảo ngân hàng ở Trung Quốc biểu tình vào ngày đầu năm mới. Kính thưa quý vị, các nạn nhân của một vụ lừa đảo ngân hàng ở Trung Quốc đã bất chấp nhiệt độ lạnh giá vào ngày đầu năm mới để đòi công lý và những khoản tiền tiết kiệm của họ sau khi chính quyền đóng băng tài khoản tiết kiệm của họ nhiều tháng trước. Cuộc biểu tình này là đỉnh điểm của nhiều tháng chờ đợi trong thất vọng của các chủ tài khoản ở nông thôn, những người đã mắc bẫy lừa đảo. Các nạn nhân đã đi biểu tình và đổi lại, họ nhận được sự đối xử tàn bạo và bắt giữ từ cảnh sát Trung Quốc và nhiều người được cho là đã mất tích sau cuộc biểu tình. Nhiều người trong số những người biểu tình đã không thể sử dụng tiền tiết kiệm của họ trong hơn 9 tháng qua. Từ tháng 4 năm 2022, chính quyền đã đóng băng các tài khoản với số tiền gửi trị giá hàng triệu đô tại ngân hàng nông thôn ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc. Ít nhất 400.000 khách hàng của ngân hàng đã bị hạn chế truy cập vào tài khoản của chính họ hôm 19 tháng 4, liên quan đến tổng số tiền được ước tính là 5,93 tỷ đô la Mỹ. Theo cảnh sát, một băng đảng tội phạm đã nắm quyền kiểm soát các ngân hàng, dụ dỗ những người gửi tiền bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận hàng năm lên tới 18%. Theo cáo buộc, các nghi phạm đã kiểm soát một số ngân hàng thông qua một công ty tập đoàn, sử dụng các nền tảng sản phẩm tài chính của bên thứ ba và công ty riêng của họ để thu thập các khoản tiền gửi và bán các sản phẩm tài chính. Sau đó, họ thực hiện các khoản vay hư giả để chuyển tiền bất hợp pháp. Vụ bê bối ngân hàng này được cho là một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất từ trước đến nay của Trung Quốc. Trong vài tháng sau đó, các cuộc biểu tình đã nổ ra ở Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, khi những người biểu tình đòi lại tiền của họ, nhưng những lời cầu xin của họ dường như đã bị bỏ ngoài tai. Cuối cùng, hôm 10 tháng 7, một cuộc biểu tình ôn hòa của hơn 1.000 người biểu tình đã gây chú ý sau khi bị cảnh sát và nhân viên an ninh đàn áp dữ dội. Gặp phải đe dọa và bạo lực các nạn nhân vụ lừa đảo đi đòi trả lại tiền cho biết họ là đối tượng của chính quyền Trung Quốc sách nhiễu và ngược đãi. Ông Thi dùng hóa danh đã nói với Seaport Times rằng ông là một trong những người bị mất số tiền lớn. Lần đầu tiên ông bị bắt là tại cuộc biểu tình hồi tháng 7. Ông nói kể từ đó ông đã bị cảnh sát bắt 3 lần. Theo ông Thi, một số người biểu tình phải trải qua một hành trình dài để đến được Trịnh Châu cho cuộc biểu tình ngày 1 tháng 1. Nhiều người trong số họ đã bị cảnh sát chặn lại tại nhà ga xe lửa và không cho đến thành phố thủ phủ này. Những người đến được Trịnh Châu đã phải đối mặt với sự tàn bạo hơn nữa. Một bài đăng trực tuyến nói rằng một người biểu tình từ Bắc Kinh đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ và đánh đập khi ông đến nơi. Trước cuộc biểu tình, cảnh sát đã đến gặp một số nạn nhân bị lừa đảo và cố gắng đe dọa buộc họ về ở nhà. Một video được đăng trực tuyến cho thấy cảnh sát địa phương đã đến thăm một người gửi tiền và yêu cầu cô không đi biểu tình. Trong một số trường hợp, các chiến thuật này đã phát huy tác dụng. Ông Thi cho biết ông không tham gia biểu tình vì cảnh sát địa phương đã cảnh báo ông không được tham gia. Lời đe dọa này không phải là nói suông, ông Thi nói rằng nhiều người biểu tình vào ngày đầu năm mới đã bị mất tích. Cuộc biểu tình trên đường cao tốc Nhiệt độ đã xuống dưới mức đóng băng vào sáng hôm 1 tháng 1 khi những người biểu tình tập trung tại Trịnh Châu. Người biểu tình bắt đầu đi thành một hàng dọc trên đường cao tốc vào khoảng 8 giờ sáng như trong video trực tuyến từ Seaport Time ấn bản hòa ngữ, họ đã hét lên rằng các ngân hàng Hà Nam trả lại tiền cho tôi và dương một biểu ngữ lớn để những chiếc xe hơi đi qua đọc được. Biểu ngữ này đã kể một câu chuyện buồn. Khách hàng của các ngân hàng nông thôn Hà Nam chứng kiến tiền tiết kiệm của họ bị xóa sổ và không bao giờ được hoàn trả. Zipper Time cũng đã cố gắng liên hệ với những người được cho là bị mất tích sau cuộc biểu tình, nhưng điện thoại của họ không bắt máy. Đài truyền hình Tân Đường Nhân cũng đã gọi đến đồn cảnh sát địa phương tại chi nhánh Kim Thủy của Cục Công an Trịnh Châu, nhưng nhân viên phòng an ninh đã gác máy. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hoan nghênh quý vị hãy để lại bình luận bên dưới. Hãy bấm đăng ký kênh để đón xem nhiều video khác từ Duyên Vạn Cổ. Sau cùng, xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại.